Alo, vâng Xin được kính chào cô chú anh chị và các bạn nhé Chào mừng tất cả mọi người đã một lần nữa quay trở lại với kênh Sơ cầu miền Nam 686 à, Trong buổi chiều tối 10 thường ngày hôm nay Buổi chiều tối của ngày thứ tư ngày 9 à, tây tháng 11 năm 2022 và kết quả ngày hôm nay đã có cho tất cả anh em, tất cả mọi người rồi Thì à, anh em cũng đã biết bảng kết quả ngày hôm nay ra gì rồi đúng không ạ Trước khi đi vào cập nhật cái bảng kết quả và à, đưa ra những cái đường cầu dự đoán cho ngày mai Cho phép tôi xin được gửi đến anh em lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất Chúc mọi người luôn luôn đắc tài đắc lộc vạn sự nhí Luôn may mắn và thành công với những cái bộ số anh em đã lựa chọn nhé thì mong sao những con số uh, chúng tôi chia sẻ đến đây sẽ mang đến may mắn, mang đến tài lộc cho tất cả anh em, tất cả mọi người. Anh em tham khảo số sẽ luôn tưng bừng và rực rỡ, cầu lô à, sẽ à, bung lụa bung sàn cho tất cả anh em tất cả mọi người để anh em cập bờ cập bến an toàn và hoàn toàn là miễn phí trên kênh sắc cầu miền nam 686 mọi người nhé quay trở lại với bảng kết quả ngày hôm nay thì uh, cho phép tôi xin được uh, đi vào cập nhật cái bảng kết quả một lần nữa cho mọi người uh, đều được lắng nghe xem qua cái bảng kết quả ngày hôm nay mở thưởng mọi người nhé mà kết quả thứ tư hàng tuần thì chúng ta có ba đài mở thường đó là đài Đồng Nai, đài Cần Thơ và đài Sóc Trăng của chú anh em ạ. À, cập nhật giải 8 ở đài Đồng Nai ngày hôm nay vì à, con số 70 đặc biệt về với định dạng 6 số 229 487 về tâm cảm 4 và cho chúng ta cái tổng 3 về đuôi con số 87 ở đài Đồng Nai ngày hôm nay mọi người nhé. Ở đài à, Cần Thơ ngày hôm nay thì à, giải 8 về chúng ta con số 48 đúng không ạ? À, đặc biệt về với định dạng 6 số 597 943 Bế đuôi con số 43 Tâm càng 9 Và tổng cho chúng ta đó là tổng 7 ngày hôm nay mọi người nhé Cuối cùng là đài sóc trăng mở tường trong buổi chiều tối ngày hôm nay quay thưởng dài 8 thẻ về con số 17 đặc biệt về với định dạng 6 số 676 454 về đuôi con số 54 đúng không ạ? Tâm càng 4 và về chúng ta cái tổng 9 ngày hôm nay ở đài sóc trăng cô chú anh em nhé. Mình cũng à, tam gác lại cái bảng kết quả đến với bảng thống kê lô tô chi tiết nhất đối với ba đài mở thường ngày hôm nay. À, trước màn hình của cô chú anh em nhìn thấy đây là cái bảng thống kê lô tô chi tiết đối với ba đài Đồng Nai, Cần Thơ và đài Sóc Trăng. Ngày hôm nay thì à, anh Đồng sổ ra ở đài Đồng Nai à, duy nhất có đồng ba câm mọi người nhé. Ở đấy à, duy nhất đầu ba ngày hôm nay ở đài Đồng Nai câm. Lô tô về rực lượng ngày hôm nay thì à, có lô 01 về à, hai lô đúng không ạ? Lô 02 về hai lô. Và bên cạnh đó thì chúng ta có lô 70 về hai à, hai lô ngày hôm nay ở đài Đồng Nai mọi người nhé ở đầu lỗ tô Mỹ thì à, chúng ta quan sát thấy có đầu 1, đầu 2 này đúng không ạ đồng 4 và đầu 8 thì mỗi đầu một chú lô tô thôi nhìn hơn một chút với cái đầu không vì à, khá là nhiều lô tô ở đây còn trong đó có hai con số đó là 01 và 02 vì hãy nháy mọi người nhé à, tạm gác lại ở đài Đồng Nai đi à, chúng ta sẽ cùng nhau đến ờ, với đài Cần Thơ Điểm nhanh qua Đài Cần Thơ ngày hôm nay thống kê từ đầu 0 đến đầu 9 thì duy nhất có đầu 9 ngày hôm nay câm ở Đài Cần Thơ mọi người nhé. À, lô tô thực trường ngày hôm nay ở Đài Cần Thơ thì à, quan sát thấy không có lô vì à, rực rỡ ngày hôm nay ở Đài Cần Thơ mọi người nhé. Đầu lô tô nổ ít thì chúng ta có đầu 3 và đầu 8 thì mỗi đầu một chú lô tô thôi. Nhìn hơn một chút thì chúng ta có đầu 7 à, và à, đầu 4 mọi người nhé. Đó. Ngày hôm nay thì à, nhìn chung cái bảng kết quả ở Đài Cần Thơ quay cũng khá là đồng đều đều cũng duy nhất chỉ có đầu 9 câm thôi. Không về được cho mọi người à, con lô tô nào thôi nhưng mà các đầu còn lại thì vẫn về khá là đều đúng không anh em? À, chúng ta sẽ cùng nhau đến với đài Sóc Trăng tiếp theo trong cái bảng mở, mở thưởng ngày hôm nay thì à, à thống kê từ đầu 0 đến đầu 9 ở đài Sóc Trăng ngày hôm nay chúng ta có đầu hai câm mọi người nhá. Lô tô thực sự ở đài Sóc Trăng ngày hôm nay thì à, mình quan sát thấy cũng không về được con lô nào về hai nháy mọi người nhá. Đó, anh em à, quan sát thấy đúng không ạ? À, đầu lô tô về ít thì chúng ta có đầu 5 này, à, đầu 7, đầu 8 à, vì mỗi đồng một chú lô tô thôi đúng không ạ? Đầu lô tô thực sự hơn một chút thì chúng ta có đầu 3 và đầu 1 về nhỉnh hơn một chút so với các đầu còn lại đúng không anh em dựa trên ờ, cái bảng phân tích ờ, kết quả ngày hôm nay thì ờ, mình cũng chia sẻ cho mọi người những cái đường cầu đẹp nhất cho ngày mai à, mình cũng cảm thấy rằng à, những cái đường cầu mà mình à, chia sẻ ngay sau, sau đây sẽ à, mang đến à, niềm vui chiến thắng cho mọi người à, anh em tham khảo số trên kênh so cầu miền Nam 68 sóng à, vào ngày mai mọi người nhé anh em à, trùng cầu kết bộ số nào thì anh em có thể vào mạnh tay cho mình nhé à, chút nữa thôi mình sẽ à, chia sẻ cho mọi người à, cặp xiên đẹp nhất đối với đài Bình Thuận trong ngày mai để mọi người cùng nhau tham khảo chơi giao lưu văn nghệ đó thì à, trước khi đến với đường cầu cho ngày mai thì chúng ta cùng nhau mở lại cái video xem mà ngày hôm nay chúng ta đã thành công và gặt hái được những gì trong cái bảng kết quả ngày hôm nay mọi người nhé với những con số mình đã à, chia sẻ cho mọi người à, dự đoán cho ngày hôm nay ngày 9 à, tây tháng 11 đúng không ạ à, đối với ba đài Đồng Nai đài Cần Thơ và đài Sóc Trăng thì à, ở cái đài Đồng Nai ngày hôm nay thì rất đáng tiếc mọi người cầu lô bắt cho mọi người 39 à, và 2332 thì cái đầu ba à, nó bị câm đúng không ạ thì không về được cho mọi người ở cầu lô tô đài Đồng Nai mọi người nhé thì cũng khá là hên ở đài Cần Thơ cứ gạt cho mọi người được bạch thủ lô đó là bạch thủ lô 48 về ngay giải G8 một lần mọi người nhé ăn từ rất là sớm đúng không ạ 3773 thì ờ, rất đáng tiếc cầu vì 3839 ờ, này ờ, rất đáng tiếc không vì cho mọi người 3773 ở Đài Cần Thơ đúng không ạ ở Đài Sóc Trăng thì chúng ta có Bạch Thủ 28 và 3993 thì ngày hôm nay cũng không gặt hái được thành công cho mọi người vì sát nút rồi mọi người Đấy, à, bắt 39 vì 37 38 này nghe khá là đáng tiếc đúng không ạ khi mà cầu lô tô chúng ta bắt ra thì vẫn không thể mang đến niềm vui chiến thắng cho mọi người ngày hôm nay Đấy, về ờ, bao lâu một số ba đài thì anh em ờ, được rợ với con số 94 nổ được một nháy ở đài ờ, Đồng Nai mọi người nhá anh em. Anh em ăn được uh, bao lâu một số ba đài 94 một nháy 94 đúng không ạ? Về uh, anh em nào tham khảo đầu đuôi thì ngày hôm nay thì tương mừng rực rỡ hơn uh, với những cặp số mà mình uh, chia sẻ. Trong đó thì uh, mình bắt cho mọi người 4554 thì anh em ăn được uh, à, cái đuôi 54 ở đài uh, Sóc Trăng đúng không ạ 17 với 1 thì uh, anh em ăn được uh, à, 17 ở đài Sóc Trăng đây anh em đấy uh, mình dự đoán đầu đuôi cho mọi người thì ở đài Sóc Trăng đúng không ạ chúng ta ăn được uh, cả đầu lẫn đuôi mọi người nhé anh em uh, tương bừng rực rỡ ngày hôm nay à, đối với những anh em nào tham khảo đầu đuôi đúng không ạ còn về uh, lô ba cảng đây anh em lô ba cảng ngày hôm nay thì bắt cho mọi người bốn uh, năm 428 à, này 528 và 628 thì à, về 828 à, đây anh em đó nó rất đáng tiếc đúng không ạ thì hy vọng rằng ngày mai anh em chúng ta sẽ may mắn thành công hơn thì kênh của mình cũng mới thành lập thôi nên là cái lượt xem nó đang còn hạn hẹp và rất là ít thì rất mong anh em theo dõi video của mình dành ra một hai giây thôi để lại cho mình những lượt like những lượt chia sẻ mọi người nhá anh em chia sẻ những lượt like để nhận được những con số à, hoàn toàn là miễn phí mình à, chia sẻ hàng ngày cho tất cả anh em tất cả mọi người cùng nhau tham khảo nhé à, chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều à, và hy vọng rằng anh em sẽ đồng hành cùng chúng tôi à, trên à, chặng đường tiếp theo để có được những con số tham khảo hoàn toàn là miễn phí và độ chính xác cao nhất cho mọi người như anh em cũng đã biết rồi trên kênh à, so cầu miền Nam 686 thì à, luôn hội tụ những cao thủ những chuyên gia đồng hành à, chốt cho mọi người những con số đẳng cấp chính xác nhất để mọi người cùng nhau tham khảo à, vui chơi giao lưu văn nghệ cùng uh, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi mọi người nhé đấy để anh em uh, uh, tham khảo số trên kênh thì anh em uh, cứ để lại cho mình những cái lượt like đi mình sẽ chia sẻ những cái đường cầu đẹp nhất cho mọi người tham khảo hàng ngày mọi người nhé nếu mà bạn chốt số dự đoán cho ngày mai thì uh, ngày mai như anh em cũng đã biết rồi tây ninh chúng ta có ba đài à, thứ năm thì chúng ta có ba đài mở thưởng đó là đài tây ninh đài an giang và đài bình thuận ở đài Tây Ninh thì bắt cho một người bạch thủ lô 25 và 3993 cặp song thủ đúng không ạ? Ở đài An Giang thì bắt cho một người 47 bạch thủ và song thủ 6856. Đài Bình Thuận thì bắt cho một người bạch thủ lô 94 và 3663 và bao lô một số ba đài ở đây thì mình sẽ bắt 89 mọi người nhé. Thì à, như đã hứa à, cho mọi người, xiên ở đây thì à, à, đội nhóm của chúng tôi à, khuyến khích xiên ba đài nhưng ở đây à mình à, cũng thấy những cái đường cầu đẹp thì mình cũng chia sẻ cho mọi người à, xiên ở Đài Bình Thuận nhé mà hai cặp xiên đẹp ở Đài Bình Thuận để mọi người à, có thể à, chơi và tham khảo cho ngày mai ở Đài Bình Thuận thì mình sẽ bắt cho mọi người hai cặp xiên đó là cặp à, 20 đây, có số 20 và có số 83 đây nhá con số 20 và con số 83 mọi người nhé cầu rất là đẹp ở đây anh em và đây mình sẽ viết cho mọi người uh, ờ, nhé à, cặp xiên đầu tiên này xiên nhá anh em uh, xiên nhá xiên đá đó nhá xiên đá này đúng không ạ cặp đầu tiên sẽ là 20 ghép xiên 83 ok chưa 83 nhá cặp tiếp theo thì ờ, sẽ là 45 ghép xiên 83 mọi người nhé đó à, đó là những cái đường cầu mà mình à, thấy được à, đẹp thì mình chia sẻ cho mọi người Đấy, anh em à, trùng kết cầu thì anh em vào mạnh tay cho mình khả năng vào ngày mai thì cặp xiên nó nổ khá là cao đó anh em cho nên anh em à, tham khảo uh, một cái kỹ lượng về hai cặp xiên này mọi người nhé Đấy, anh em thích thì anh em vào tiền còn không thích thì chúng ta à, xem à, giao lưu văn nghệ thôi nhé anh em à, mình cũng à, xin được kết thúc video tại đây thôi chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều chúc anh em có một buổi chiều tối thật là nhiều niềm vui hạnh phúc và có những giây phút cuối cùng ấm áp bên gia đình những người thân yêu của mình đừng quên để lại cho chúng tôi những lượt like những lượt chia sẻ anh em nhé để à, à chúng tôi có nguồn động lực soi ra những cái đường cầu những con số chính xác nhất để mọi người tham khảo hoàn toàn là miễn phí hàng ngày chân thành cảm ơn anh em đã rất là nhiều anh em đã bớt chút thời gian theo dõi video